quý vị và các bạn trong chủ đề làm karaoke thật là đơn giản phần buổi hôm nay chúng ta tập trung vào 6 nội dung chính sau đây nội dung thứ nhất lọc tiếng ồn ở trong lời nói ví dụ lời nói bên đang phạm ra đây hai là tại hình ảnh video chất lượng cao từ facebook nội dung thứ ba hoàn chỉnh karaoke của bạn nội dung thứ tư thì phần tiêu đề mô tả thẻ tìm kiếm để làm thế nào nhiều người xem hơn nội dung thứ năm đăng lên youtube thế nào để không vi phạm bản quyền nội dung thứ sáu tạo liên kết với các trang mạng xã hội khác để nhân đạt 1.000 subscribe và 1.000 chia sẻ mời các bạn theo dõi Dung thứ nhất Lọc tiếng ồn trong lời nói Camtasia 9 của chúng ta có chức năng lọc âm rất là tuyệt vời đây là bản ghi âm là chưa được lọc các bạn chủ nghe sau khi ờ, kéo thả cái nút này thì chúng ta thấy âm thanh nó sẽ khác hẳn lọc tiếng ồn trong lời nói Camtasia 9 của chúng ta có chức năng lọc âm rất là tuyệt vời đây là bảng ghi âm các bạn chú nghe sau khi kéo thả cái lúc này thì tụi nó thấy âm thanh nó sẽ khác hẳn nội dung thứ hai tại hình ảnh video chất lượng cao từ Facebook như các bạn đã biết để tải một hình ảnh lên Facebook thì Facebook có chức năng nén hình ảnh à, nếu chúng ta là, ờ, là để cài đặt ở cái chế độ thấp thì không bao giờ ta tải được hình ảnh cao cũng giống như vậy người tải lên người ta tải ảnh với chất lượng cao nhưng mà chế độ setup của chúng ta chúng ta để là không để chế độ là hạt đi nhiều cỏ thì chúng ta vẫn tải về cái dung lượng thấp okay. bây giờ chúng ta là à, để tải được hình ảnh với dòng chất lượng cao nhất từ cái nguồn tải lên thì chúng ta tải về bằng cách là kiểm tra sách tục của chúng ta xem để thử mình đã đặt ở chế độ hạt đi nếu có hay chưa chúng ta vào sách tục và kéo chuột xuống ở video à, và kiểm tra xem lúc này thứ ba hoàn chỉnh karaoke của bạn thì như các bạn đã biết thì karaoke của chúng ta với tính cách là nghiệp dư chúng ta làm cho vui không có logo cũng chẳng có lời chào mừng hay lời cảm ơn lời nhắc khán giả là subscribe chúng ta chỉ cần hai cái file chính đó là đi video nền và karaoke nền xanh như các bạn đã làm ở phần 3 thì bây giờ chúng ta sẽ luyện tập lại thế à, để uh, chúng ta lấy cái hình ảnh từ chất lượng cao từ Facebook vừa rồi đó chúng ta làm một video nền và cái số số lượng là chiều dài của video tương ứng với chiều dài của karaoke biển xanh. Nếu trường hợp với số lượng ảnh chúng ta nhiều hơn thì chúng ta chỉ lại vừa trong cái mức độ nào thôi. Còn nếu số lượng ảnh bằng tất cả về ít hơn thì chúng ta sẽ là dùng chế độ cấp ti để nhân nhân bản số lượng uh, chiều dài của thị giác lên. hoàn chỉnh rau karaoke của bạn có một cái ghi chú rất là quan trọng đối với số các bài thế này thì khi mình tải cái rau karaoke nền xanh về đó thì các bạn nhớ tải những cái cái bài rau kê mà nó có cái phần là bắt nhịp là không có tên ví dụ như ông Thăm su thì đặt tên là để cho bắt nhịp bộ ba hai 1 bắt đầu là ba ba su su Thambasu ba su phần bốn bốn từ như vậy thì các bạn không thể xóa được cái cái bộ chữ đó thì à, không thể không thể thay thế cái bộ chữ đó bằng bộ một cái chữ khác thì mà tìm những cái file mà mà dùng cái cái cái, cái bằng tay hay dùng cái cái cái gì đó mà bằng kỹ hiệu thì người nào làm được cả thì bằng nhưng cái đó thì người ta không phát hiện ra là bạn đã đã bắt chước người ta và quá lộ quá lộ à. còn đối với tôi thì tôi sẽ làm nó được thì thì, thì, tôi, thì, thì, thì khi mà tôi làm cái đó thì tôi sẽ cắt uh, thành phần đó tôi không thể là đưa lên đây được bởi vì là nó, nó, nó vi phạm bản quyền đó mình cũng được ví dụ như mình, mình xóa tên người này xóa tên người kia mà mà để cho mình trên bàn người ta thấy luôn cái cách mình làm đó thì gọi là, là, là cho nên là tôi cũng đưa đó và và nếu bạn nào cần thì tôi có thể gửi một cái file riêng một cái riêng về về cách để đặt hướng dẫn như vậy các bạn chào và chúc các bạn thành công nội dung 4 việc phần tiêu đề mô tả thẻ tìm kiếm và đặt thẻ tab để làm thế nào nhiều người xem hơn. Như kinh nghiệm của YouTube tôi đã làm trong mấy năm vừa qua và chỉ được cái số lượng lượt xem nó nhiều nổi trội trong những ngày gần đây tức là từ tháng 2 năm 2022 trở về đây mặc dù là YouTube của tôi làm rất là lâu hoặc là 10 nhưng bây giờ khi số lượt xem nó tăng lên nhờ mình sửa lại tất cả những phần à, bao gồm cả tiêu đề mô tả thẻ tìm kiếm phần tiêu đề chúng ta cũng đã làm thế nào để cho người xem là nó à, người, người người người người khán giả là người ta kích thích tính tò mò ví dụ như vừa rồi là trong đám cưới của đứa cháu tôi biết đòi ngô và ông toàn tần thì đội ngũ nhà hàng à, là trong vòng 15 giây thì so với những cái đoàn ví dụ ngắn khác thì ví dụ của nhà hàng tôi dùng cái từ là à, các bạn gái vào xem này đội ngũ à, bói đẹp quá thì nó, nó cái số lượng người xem là, là 2.000 mấy lượt view mà trong vòng trong trong khi những cái video ngắn khác là khoảng hai mấy cái hai mươi mấy là view thôi tương tự như vậy mô tả cũng vậy mô tả tao làm cho tao mô, mô sự mô tả lại càng chi tiết và càng tốt nó nói những gì làm cho khán giả nó lôi cuốn cái cái ờ, cái, cái, cái là, là kích thích cả dạ vào xem cái phần mô tả xem mình cái ví dụ là mình sẽ làm cái gì và để người ta còn khi người ta coi lại coi lui coi tới cái ví dụ mình mấy lần để tìm tất được cái nội dung mình nói mình mô tả trong đó thì các bạn có thể là xem cái phần mô tả của một cái bài vừa rồi ở phần số 3 trên uh, Facebook chúng tôi thì như vậy thẻ tìm kiếm thì tôi đã dùng cái thẻ tìm kiếm đó là có hai cái thẻ chính ví dụ youtube lê minh ca có chữ ca ở phía sau nữa kèm vô bởi vì có rất nhiều lê minh lộc và tôi thêm chữ ca nó rất lớn để làm khác biệt giữa cái youtube của mình của lê minh của lê minh là mình với của một lê minh khác có chữ ca cả khi tìm kiếm thêm cả chữ ca vào được thì thì nó nó, nó loại trừ những cái cái cái đi dạo của người khác thì ra cái đi dạo của mình là rất dễ cùng tương tự như vậy phần karaoke cũng dùng cái cái cái chậu thăng ở đằng bên trái và kẹp với chữ karaoke và cục lê minh ca có khác với những người khác người ta là karaoke lê minh không có gì cả thậm chí chỉ ca nội dung thứ năm là làm thế nào để mà đăng lên YouTube cái karaoke của mình mà không bị bản phạm bản quyền thì các bạn thấy đó trong phần karaoke là có bao gồm phần hình ảnh và phần âm âm thanh ngay cả cái phần cái cái lời lời chữ cũng đều của người ta cái video cái video mới của, của, của, của cái nền của mình á, là ít khi mình ảnh của mình thì ờ, một số ảnh thì không có đẹp mình thường lấy ảnh của của các trang ví dụ như là um, Pixel là Pixabay hay là Facebook mà người ta để chế độ công khai Đó. thì cái ảnh của người ta ảnh người ta mà người ta cho mình tải thì người thì mình phải để chế độ ghi công ghi công là là để là chế độ ghi công của cho tác giả đó không phải mình lấy người ta rồi mình tự nhiên mình lấy mà mình nói gì cả cái gì cũng vậy của mình không có thì mình xin và mình xin mà gần gần cho cho mình mới lấy mà người ta không cho thì thôi cũng tương tự như vậy cái cái à, cái cái bạc nhạc cái bạc nhạc người ta sáng tạo ra là uh, người ta cho mình ở chế độ là ghi công là cho phép tái sử dụng thì còn cả bạn hãy có chữ C C đó, đó C C đó hoặc là cho phép tái sử dụng thì khi đó các bạn mới lấy ừ. cả cái phần lời cũng là là dùng cho phép tại sử dụng mà cái phần cái trừ là có tác giả cái thao cái nền sách đó người ta cũng làm ra cái lời đó dựa theo cái bạch nhạc cái bạch nhạc đi như vậy là bao nhiêu cái tác giả để làm ra một cái cái, cái một bản karaoke đó mà mình tổng hợp tất cả những tác giả đó lại thành một cái karaoke của mình thì khi mình đăng lên Facebook uh, đăng lên YouTube mình cũng phải để chế độ là ghi công thành giá đó là người khác là cũng có thể lấy lấy cái video của mình người ta làm gì đó là tức là cái nhà hay lấy gì đó là người ta tùy theo người ta đó tạo liên kết từ các tăng mạng người khác thì các bạn thấy đó, từ khi mà liên kết với uh, mình xem ở YouTube Studio thì các bạn thấy là cái cái cái, cái YouTube và ờ, Facebook nó tác động đến cái số lượt người xem đến 40% tỷ lệ người xem rất là lớn từ Facebook thì từ khi mà bên liên kết với trang Facebook thì có thể là cái người xem tăng và nếu chúng ta là vẫn tác động mạnh ở cả các Facebook hoặc là Zalo hoặc là cả cái trang mà mà sổ khác thì thì thì cái số lượng người xem sẽ đông hơn thì tất nhiên kèm theo cái số lượng người xem đông hơn sẽ là cái số lượng subscribe sẽ nhiều và số lượng xem sẽ tùy theo chất lượng của các bạn làm mà mà cái video của mình sẽ là nhanh đạt cái số lượng subscribe nhiều muốn và số lượng người xem chúc các bạn thành